nhiều Cùng với đó xin được cảm ơn anh em Thành Đặng Anh em đã donate tới hai lần cho tôi Cảm ơn anh em Quốc Bạn Nghi Mây Anh em La Thanh Đức và anh em An Dương Đã gửi lời cảm ơn cho tôi qua cái hình thức donate mới ở trên Youtube Cảm ơn các bạn rất nhiều và cuối cùng thì tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các anh em đang xem kênh Và gửi lời hỏi thăm chia sẻ với tôi những cái mối lo lắng của tôi trong cái thời điểm hiện tại. Sự quan tâm của anh em, những lời chia sẻ của anh em đã giúp tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cảm ơn anh em. Và tôi cũng muốn chia sẻ một chút là cái việc tôi chia sẻ ngoài cái việc là những cái tâm tư, cái tâm tư của tôi trong cái thời điểm hiện tại thì tôi cũng muốn là với những bậc phụ huynh mà đang có con em trong cái lứa tuổi giống tôi Đấy, nó sẽ thường là nó sẽ mắc những cái căn bệnh giống nhau đấy thì đây nó sẽ là một cái lời chia sẻ kinh nghiệm dành cho các bậc phụ huynh mà có con em lứa tuổi giống như con tôi để là anh em có thể là nhận biết được sớm các cái dấu hiệu đấy của cái cái bệnh căn bệnh lồng ruột đấy rất nguy hiểm một cái căn bệnh rất là nguy hiểm nếu mà không cấp cứu kịp thời anh em nhé Nếu mà anh em biết được những cái dấu hiệu sớm thì anh em có thể kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu sớm không phải ai cũng là nhận biết được Và cũng không phải là lúc nào cũng là kịp thời anh em nhé Nên nhớ lại cái điều đấy Nên là chúng ta sẽ phải có sự chuẩn bị Đấy như anh em cũng biết là tôi là có một cái sự may mắn khi mà có quen được bác sĩ Hiếu ở bệnh viện Nếu mà không quen ấy thì tôi đảm bảo với anh em luôn là sẽ theo cái con đường là khám bệnh Và nó sẽ mất rất nhiều thời gian để lấy số rồi đi khám Nó sẽ không được vào cấp cứu đâu anh em ạ Đấy phải quen biết thì mới coi như là được là cấp cứu sớm Đấy cũng chính là cái may mắn của tôi khi mà tôi làm cái kênh này Đấy, theo uh, cái bộ môn auto chat và tôi được quen anh em Nguyễn Đình Hiếu Đấy, thì tôi mới có được cái, coi như là đây nó cũng là một cái diễm phúc đấy Một cái, một cái duyên, một cái diễm phúc trong cái cuộc đời, cuộc sống Không phải tự nhiên mà tự nhiên lại có xuất hiện ra một cái kênh Và làm về game sau đó thì lại quen một cái anh bạn là bác sĩ Đó chính là một cái duyên ở trong cuộc sống anh em nhá và tôi hôm nay tôi cũng chia sẻ cái này thì tôi cũng là có duyên với anh em rất có thể tôi không nói là là là, là trước được điều gì nhưng mà rất có thể một trong những anh em đang xem kênh cũng sẽ sau này cũng sẽ có con và rất có thể con anh em cũng sẽ bị lồng ruột giống con tôi và anh em có những cái dấu hiệu nhận biết sớm để anh em có thể là cấp cứu kịp thời nhá. Vì vậy là nếu mà anh em xem video này thì anh em đã có duyên với tôi rồi đấy nhá có thể anh em sẽ chưa xem cái video trước của tôi có những cái lời chia sẻ của tôi thì tôi cũng chia sẻ luôn với anh em ở cái video này là nếu con anh em có những cái dấu hiệu sau đây thì tốt nhất là anh em nên đưa cháu nó vào bệnh viện sớm cái dấu hiệu thứ nhất ý, là cháu buồn lôn và lôn rất nhiều Đấy, không ăn gì cũng lôn trong bụng là lôn ra hết bao nhiêu lôn ra hết và lôn rất nhiều nha anh em nhá cái dấu hiệu lôn nhiều là một cái thứ hai là đau bụng đau bụng và càng ngày cơn đau nó càng đau Đấy, đấy là cái dấu hiệu thứ hai Cái dấu hiệu thứ ba là có hiện tượng đi ngoài Đi ngoài Đó, Và có thêm cái dấu hiệu là sốt nữa Thì tức là lúc đấy là anh em bị lặng Là có thêm dấu hiệu là sốt Là bị nhiễm trùng Đấy thì có tất cả những cái dấu hiệu trên Thì anh em tốt nhất là nên nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện nhá Còn tôi thì thực ra là tôi bởi vì là trước đấy tôi không biết Nên là Tôi cứ nghĩ là nó chỉ bị đi ngoài thôi Đi ngoài bình thường Thì tôi có cho uống thuốc các thứ thì nó mất rất nhiều thời gian ở nhà Đấy, trong cái quá trình mà tự sơ cứu ở nhà rồi thì cũng như là tự theo dõi thì nó mất rất nhiều thời gian Dẫn tới là cái sự nguy hiểm cho cháu Đấy, biến chứng lồng ruột còn nếu mà vào bệnh viện sớm thì có thể cháu sẽ không bị lồng ruột đâu Mà nó chỉ là gọi là viêm ruột cấp thôi Thì nó sẽ đỡ nguy hiểm tính mạng các cháu cũng như là dễ dàng điều trị hơn đấy chứ còn để biến chứng rồi thì nó sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng nha anh em nhá đấy đấy là những cái lời khuyên của tôi dành cho các anh em qua cái kinh nghiệm mà tôi vừa mới trải qua với các anh em mà đang có lứa cái cái con nhỏ đang có ở trong cái lứa tuổi mà um, dưới 5 tuổi Đấy còn có một cái nữa mà tôi muốn chia sẻ là với con tôi ấy, là nó còn biết nói ấy, là nó còn biết là kêu đau bụng Đấy. Còn nếu mà nhỏ quá ấy, không kêu um, không không có kêu được ấy, tức là không có nói được là cháu nó bị đau bụng thì thường với những cái em bé sơ sinh cũng hay bị lồng ruột thì uh, các cháu thường là sẽ khóc nhiều. Khóc nhiều và có hiện tượng là bỏ ăn, tức là sẽ không bú nhá, không uống sữa. Thì bởi vì hôm đấy là ở cùng phòng với con tôi khi mà cấp cứu là cũng có một em bé sơ sinh cũng bị lồng ruột đấy nên là những cái dấu hiệu đấy tôi cũng biết được qua nha anh em nhá rồi hy vọng là những cái lời chia sẻ của tôi sẽ giúp ích được cho các anh em trong cuộc sống và tiện đây tôi cũng rất là phấn khởi thông báo với các anh em là hiện tại cháu khoai đã đỡ rồi cháu đã ăn uống được bình thường đấy mặc dù là ăn thì vẫn chưa được như là lúc trước khi bị nhưng mà cháu là cũng đang phục hồi dần dần rồi tôi cũng chỉ mong cháu khỏe mạnh sớm để ổn định để tôi có thể là coi như là đưa vợ đi đẻ trong cái thời gian sắp tới hôm nay là 26 rồi chỉ còn hai ngày nữa thôi 28 là tôi đưa vợ đi đẻ đấy thì tôi ờ, cũng sẽ sản xuất video để phục vụ anh em trong cái khoảng thời gian mà uh, tôi đưa vợ tôi đi bệnh viện đi đẻ ấy, thì hiện tại là cháu khoai cũng đã ổn định rồi thì tôi cũng bớt lo lắng hơn tôi sẽ có thời gian tôi sẽ sản xuất một loạt các cái video và tôi sẽ up dần lên nha anh em nhé trong cái khoảng thời gian mà vợ tôi ờ, đi đẻ là tôi sẽ vẫn up đấy, up những cái clip nhưng mà tôi sẽ chia đều ra tôi up dần còn tôi sẽ sản xuất một loạt luôn đấy tôi sản xuất khoảng 5 clip dành cho 5 ngày tôi đưa vợ đi đẻ thì trong cái 5 ngày định cái ngày đấy thì anh em sẽ vẫn có video để xem và tôi cũng rất là hy vọng là tôi sẽ sớm ổn định cuộc sống để có thể ra video clip đều phục vụ các anh em nhé rồi cái trận này tôi nghĩ là tôi sẽ chơi theo meta thôi chơi theo meta của like thôi cho dễ anh em ạ chơi cho dễ đỡ đau đầu Mặc dù là chưa có cái hai tia dành cho Live Blitz like đâu Nhưng mà tôi đã có lửa cái hai tia rồi Ngoài ra kèm thêm một cái cúp điên nếu mà ra thêm con dao nữa là có thể thêm một cái cúp điên nữa. Tôi gặp cái thằng Hải Vũ chưa nhỉ? Chưa gặp Hải Vũ, bỏ bài cho tôi anh em ạ. Gặp Hải Vũ đẩy nó kinh lắm. Kẹp với con cây nó từ vào nhìn trông khiếp luôn. Ok. Cái thằng Eco tôi gặp rồi, cái thằng Eco thì gặp ở ra 4. Nên là bây giờ sẽ không gặp lại ở đấy nữa Mà bây giờ tôi vẫn chưa có con Nico anh em ạ Máu sẽ tụt sẽ rất nhiều ấy nhá Cái tầm này rao 8 còn có 76 máu này Bán luôn con gấu này không Ok Chẵn tiền rồi anh em ạ Thực ra tôi cũng không có nhu cầu câu gấu đâu Gấu nó cũng chỉ để làm tiền thôi mà Nhưng mà bây giờ tôi cần tiền thì tôi bán đi thôi Đấy Trận này tôi hướng tới là tôi chơi Glide thôi Chơi Glide và có thể là sẽ là 12 con Đấy, chơi Clyde 12 con cũng ok Chơi theo kiểu Clyde đẩy cấp cho dễ anh em ạ Không cần roll nhiều Nhiều khi là, là ở trong trận đấu này ấy, Tôi cũng nhận thấy là có nhiều người chơi Clyde ấy Mà chúng ta run nhiều thì thực ra thì Thằng nào đỏ thằng đấy ăn thôi Đấy Còn nếu mà chơi đẩy cấp thì chúng ta chỉ cần full 2 sao thôi Xong rồi chuyển co cho Dragon Clyde Chơi bằng Dragon Clyde là 4 đô 2 sao Gánh kèo đến đến lúc mà ra được ca long Đấy, chơi kiểu thế thì thì nó nhẹ nhàng hơn, nó đỡ phải coi như là bon chen để uh, roll xong rồi tranh bài nhau. <coughs> nó đỡ bon chen anh em ạ. Ok. Round này thực ra chúng ta có thể lấy được sách đấy, nhưng mà nếu lấy sách ấy, thì tôi nghĩ là tôi sẽ phải up đến 6 Thì nó mới đủ sức mạnh để có thể ăn được quái Ok Nếu mà để để 5 con ấy Vứt bớt một con line Bloodline thì tôi nghĩ là đội hình mỏng này thì không ăn được quái đâu Đấy, như này thì ăn được Bởi vì là chúng ta chưa lấy đồ mà Nên là anh ấy hết sức cẩn thận Chơi cờ này nó cần đồ lắm anh em ạ Nó cần rất nhiều đồ Cần rất nhiều đồ ạ Ok để xem nào Chúng ta tính luôn cái round sau Chúng ta gặp thằng nào luôn Ui Hình như là chưa gặp thằng Lâm Tặc Đúng rồi Chưa gặp thằng Lâm Tặc anh em ạ Thằng Lâm Tặc là thằng đang có chuỗi thắng Thôi rao sau là, là, mặc dù là kể cả đang eco nhưng mà rao sau tôi xả hết tiền <laughs> Biết chính xác là đối thủ là, là, là đang cầm chuối và đã gặp nhau ở rao sau rồi chắc chắn rồi Không thể thoát <laughs> Không thể thoát được anh em ạ Chắc chắn là rao sau là hết tiền luôn anh em nhá Anh em lạ gì tôi nữa đúng không Tôi đây là anh em thấy là tôi đang có chuyện thua đúng không Đấy nhưng mà anh em nếu mà anh em mới xem thì có thể anh em còn thấy là nó hơi lạ khi mà đang có chuỗi thua rao sau lại coi như là xả tiền áp cấp đấy xả tiền roll để, để để kiếm quân nhưng mà thực ra là nếu mà anh em xem tôi quen rồi thì anh em cũng biết là thường là nó sẽ là như thế đấy nếu mà chắc chắn là đối thủ gặp ở round sau là ai nha anh em nhá <laughs> rồi anh em ơi lên 7 này lên 7 luôn hết tiền rồi anh em ạ đấy đồ đạc đã đủ rồi chốt luôn để để chiến luôn ở round sau không nói nhiều anh em nhá đây rồi rồi lên 7 hết tiền luôn anh em ơi Đây ui rồi được. Ui Đúng cái tư cái cái, cái cái cái cái cuối cùng thì được coi như là đủ tiền. Đủ tiền mua luôn. Rồi. Glacier Clay. 5 Clay thôi. Đối thủ của chúng ta cũng là đang chơi Clay đấy. Đấy. Nhưng mà bạn ơi, ăn rồi, ăn rồi anh em ơi. Ui giời ơi xả tiền cắt chuỗi luôn anh em chơi chữ thắng luôn tội gì <laughs> tội gì mà phải phải phải phải ờ, coi như là là là, là eco đâu tội gì phải eco đâu anh em có cơ hội cắt chuôi có tiền rồi này luôn tiếp anh em ơi ok đấy rồi đấy sáu clay rồi anh em nhá đấy anh em thấy không ok chưa lại khỏe rồi đấy tầm này sáu bảy máu ok sáu bảy máu bắt đầu đánh chuỗi thắng được Tuyệt vời luôn Thường là tôi để đến 50 máu cơ Nhưng mà bây giờ còn tận 67 máu Thì tuyệt vời Rất tuyệt vời luôn đấy Coi như là chúng ta bây giờ chúng ta đánh chuỗi thắng Đấy Khi mà chúng ta xả tiền sớm Nhưng mà cũng có thằng khác cũng xả tiền sớm đấy anh em ạ Đấy thằng top 2 nó cũng xả tiền sớm Thế là cũng phải hết sức cẩn thận anh em nhá Hết sức cẩn thận Đấy rồi Cậu vẫn eco à, à. <laughs> Ui nhưng mà tôi không có sách nhỉ Đánh thế này không có sách Ui uh, đây rồi trứng này Đập <coughs> trứng luôn không Trứng này để dành cho con rồng hay là con già nhỉ Tôi tôi sẽ chắc chắn là tôi sẽ chơi áp cấp đấy Chứ tôi không không không có chơi luôn live bird live ba sao đâu Chơi áp cấp thì nó nó, nó đỡ cái việc may may rủi anh em ạ Nhiều khi chúng ta chơi xong chúng ta roll nhiều ấy Nó phụ thuộc khá nhiều vào may rủi Nhất là trong những cái trận đấu mà nếu mà có quá nhiều người chơi cùng cái line up Bình thường nếu mà một mình một đường thì có thể là chúng ta sẽ chơi theo kiểu đúng sách giáo khoa là roll Đấy, Roll full 2 sao, roll line blade line 3 sao Ở level 7 hoặc là level 8 Bình thường nó sẽ là như thế Sách giáo khoa chuẩn thì nó đúng là nó sẽ là như thế đấy Nhưng mà nó sẽ phải tùy ở trận đấu anh em ạ Đấy, có những cái trận đấu mà có ba thằng Clyde như này thì tôi chọn cái con đường là áp cấp Anh em nhá Đấy và trận đấu này thì tôi đã nhận thấy là có một thằng nó đang có một cái con gấu assassin hai sao <laughs> Ôi ôi Một thằng là nó đang có con gấu assassin hai sao Nhưng đấy, trong cái meta hiện tại thì cái bộ của Clyde là một cái trong những cái bộ rất mạnh anh em nhá là Nó không ngán gì ở gấu assassin hai sao đâu Nó không ngán đâu anh em ạ Không hề ngán nhá Cái bộ Clyde nếu mà anh em theo dõi ở kênh uh, trang chủ ở Auto Chat hoặc là anh em theo dõi ở cái uh, trang fanpage của uh, ờ, Auto Chat Việt Nam ấy thì anh em cũng sẽ có một cái uh, bảng thống kê trong cái uh, hai cái tuần vừa qua, hai tuần vừa qua là họ đã thống kê lại để cho chúng ta biết là line up nào là cái line up mạnh nhất bây giờ. Đấy thì cái line up mạnh nhất thì nó là cái line up bit. Rất nhiều người chọn chơi và cũng như là cái tỷ lệ win rate nó rất cao. Và cái layup thứ hai nó chính là cái layup mà tôi đang chơi Đấy, hai cái layup mà rất dễ chơi và rất khỏe Rất khỏe, từ đầu đến cuối luôn Phải khẳng định với anh em là từ đầu đến cuối game luôn Đấy, rất khỏe nhá Con con con con live bullet này thực ra nó chỉ cần lên hai sao và nó có cái hai tia thôi Thì là nó sống rất tốt rồi anh em ạ Kể cả những cái con còn lại ấy, những cái con Clyde còn lại nó là một sao Nó cũng sẽ là, là, là rất là Ui mà thằng này tôi để ý bây giờ mới để ý là có cái con cây lên ba sao rồi này mà còn, còn nguyên là 40 tiền ở level 6 Ghê gớm thật đấy Thằng này mà nó, nó lên 6 bit thì nó cũng đẩy cho khiếp ấy chứ cũng không không không đơn giản đâu Mà cái bộ bit bây giờ thì công nhận là nó cũng chơi dễ thật Ra dễ ra form đủ cái bộ 6 bit Rất dễ để có đủ cái bộ 6 bit nhá 6 bit bây giờ là, là rất dễ ra Đấy Chỉ cần một con 4 tiền thôi Một đô thôi là đủ 6 bit rồi còn lại là toàn những cái con 3 đô với cả hai đô với cả một đô thôi Đấy Thế mà cái uh, bộ bit thì nó cũng dễ chơi Mà cái con co là cái con cây ấy Whisperseer thì nó lại rất là dễ lên 3 sao Đấy, co 3 sao sớm Đấy, form đội hình Celery mạnh từ sớm Thế nó rất khỏe em ạ, khỏe lắm Giữa game thì thôi chắc là nếu mà đủ bộ mà mà mà mà mà có con cây có bờ linh chỉ cần hai sao thôi thì cũng làm bố rồi, làm chùm rồi. Đấy, trong cái khoảng từ round uh, tôi nói là từ round 9 đi đến round 15 đi mà có đủ 6 bit thì thôi chắc cái lúc đấy thì, thì, thì, thì thôi chắc là tất cả các nhà còn lại chắc quỳ hết đấy Đấy, còn cái bộ client này thì đơn giản là nó có cái ba tia, có cái hai tia từ đầu game cho Line Blade Line thì cũng rất mạnh. Rồi, đồ rất ngon nha anh em nhá. Trận này tôi đánh của Line là tuyệt vời luôn. Hai line up mà phải nói là khá là lỗi trong cái thời điểm hiện tại. Đấy, khá là lỗi đấy nhá, khá là lỗi đấy anh em cũng thấy là là hai bộ rất mạnh mặc dù là nó chỉ lèo khèo toàn một sao thôi nhưng mà mạnh lắm so với những cái line up khác thì quả thật nó rất mạnh anh em cứ cứ cứ, cứ so sánh với ví dụ tôi chỉ ví dụ thôi với um, gót đỏ đi gót đỏ tận level 8 với phong đủ bộ bốn đỏ kết hợp với cả uh, người nước chẳng hạn đấy bốn đỏ kết hợp với người nước và ờ, bốn uh, gót đúng không ở tận level 8 mới đủ trong khi những cái layup như là bit nó chỉ cần level 7 thôi Layup uh, Clyde này nó cũng chỉ cần level 7 thôi nó đã rất mạnh rồi Đấy, như, hay như cái bộ 6 assassin thì nó cũng phải có con gấu assassin này cơ Thì nó mới mạnh cơ Đấy, nhưng mà anh em nhìn này Cái bộ này nhá Có phải không? Có 6 assassin đúng không? Đấy, đủ rồi, nó đủ rồi Nó có gấu assassin rồi nhá Mà chưa chắc nó đã ăn được tôi đâu Đấy, anh em thấy không? Đấy, thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Đấy, chưa chắc nó đã ăn được tôi Đấy, tôi cắt chuỗi luôn Đấy anh em thấy chưa Rất mạnh đấy nhá Không yếu đâu Gấu Assassin 2 sao rồi mà vẫn thoải mái luôn Đấy tôi nói với anh em vừa nãy rồi Gấu Assassin 2 sao vô tư đi Đấy nó còn nhiều điều kiện lắm anh em ạ Rồi tôi bỏ bớt những cái con nó lên 2 sao rồi Cho nó dễ dàng những cái con khác anh em ạ Thế mới, thế mới nói là cái bộ này này Cái line up này nó thực sự là rất là lỗi Ở trong cái meta Đấy, một cái bộ line up mà đa số người ta chọn để chơi và win rate thì lại rất cao đấy nó là một cái nghịch lý đấy anh em ạ à, nghịch lý luôn thường ấy nhiều người người ta chơi đấy, nhiều người, ta chơi nhá thì càng cái win rate nó sẽ là phải càng thấp đấy chứ nó không thể cao được nhưng mà đây nhá win rate nó vừa cao mà lại nhiều người chơi thì chứng tỏ đây là một cái layup meta rất mạnh rất mạnh luôn đấy còn nếu mà anh em nào mà chưa biết những cái line up meta hiện tại mà theo thống kê của nhà phát hành Đấy, anh em nào chưa biết thì anh em có thể lên trên trang chủ của AutoChat nha anh em nhá Hoặc anh em có thể vào trong cái trang fanpage của của AutoChat Mobile Việt Nam Đấy, hoặc là tôi có thể là nói qua cho anh em 5 cái line up mà hiện tại đang là gọi là tính là mạnh nhất Dễ chơi nhất hiện tại Đấy, win rate cao nhất Thì tôi cũng xin đọc luôn để anh em biết nhá Đấy anh em nắm được luôn Cho tôi nghĩ là từ giờ đến lúc update thì nó sẽ vẫn là giữ cái những cái bộ này Cái lineup đầu tiên ấy xếp đầu bảng Đứng thứ nhất nó là bộ 6 bit Dễ chơi, khỏe, dễ trúng thưởng Đấy, dễ vào top Rất dễ Dễ chơi lắm Là lineup bit Lineup thứ hai Chính là cái lineup tôi đang chơi Đấy, Win rate rất cao Trên 12% Là win rate Là top 1 đấy cứ 10 người chơi thì lại có hơn một người top 1 Đấy, còn lại thì ờ, chắc là cũng toàn top 2, top 3 thôi Rất khỏe Bộ Clive rất khỏe Anh em thấy là đây ở trong cái trận đấu này nó phổ biến này nó đang phổ biến ở trong cái meta hiện tại là có ba thằng chơi Clyde. Đấy và ở trong cái trận đấu này cũng có một cái line up mà nó xếp ở vị trí thứ ba. Đấy, đấy chính là line up là 9 m. 9 m rất mạnh ở trong cái thời điểm hiện tại. Đấy, nó đang là là là ở trong meta là nó đang là cái line up mà về vị trí thứ ba với tỷ lệ thắng rất cao. Đấy. Thứ tư phải kể đến là line up Greater ở trong trận đấu này cũng xuất hiện Có người chơi Greater Đó, và thứ năm cái line thứ năm thì tôi cũng không ngờ, tôi cũng hơi bất ngờ cái line thứ năm Đấy chính là cái bộ 9 Warrior Cái bộ 9 Warrior là cái bộ mà phải nói là không hề thể ngờ được là nó lại có thể vào ở trong cái top win rate Xả tiền mạnh thôi anh em ơi Round tiếp theo chúng ta lại gặp thằng Lâm Tặc Rồi có lẽ là phải full hai sao anh em ạ Từ từ đã, luôn hết tiền nó Chưa được Ủa, nó đang xả tiền đấy anh em ơi Nó đang xả tiền đấy Nó cũng biết là gặp tôi ở round này Nó xả tiền hết tiền để nó ăn tôi Đây rồi Đập trứng luôn anh em ạ, tôi không ngại đâu Bởi vì tôi tôi chỉ cần full hai sao thôi nhá anh em nhá Tôi không cần là live blade line lên 3 sao Đấy Gặp lâm tặc là phải full hai sao mới ăn được anh em ạ Đấy anh em nhìn thế này Thấy chưa nó cũng xả full 40 tiền để nó ăn tôi luôn Đấy nó đưa được cái con con con heo glide lên 3 sao Nhưng mà tôi full 2 sao cơ anh em ơi Đội hình full 2 sao Ờ nó khác đấy Nó khác đấy anh em ạ à. Nó khác đấy Cái con để đóng vai trò là chiến thắng ấy Là cái con con con con Agali ấy, Nó phải lên được 2 sao Đấy Nó cốt lõi là con Agali Ok bạn ơi Thôi xong rồi Cảm ơn nhá hai lần cắt chuỗi lâm tặc luôn <laughs> quá đẹp luôn anh em ạ à. rồi đấy là vẫn giữ được chuỗi tuyệt vời tuyệt vời anh em ơi <clears throat> rồi. rồi bây giờ cho 6 human vào đã này trận này tôi sẽ đẩy cấp nha anh em nhé chơi đẩy cấp lên 12 chơi đẩy cấp lên 12 chứ còn không ờ, có roll nhiều để lấy 3 sao đâu còn cái round vừa rồi là tôi roll để tôi lấy full 2 sao thôi anh em ạ Chứ không phải là lấy 3 sao Đấy Rồi Cái tầm này tôi nghĩ là, là nó khá là ổn rồi đấy Mặc dù là vẫn chưa ra được hai con quan trọng nhất ở cái bộ mà chơi được 12 con đấy chính là con già và con uh, con con uh, con con Dragon Clay là chưa ra. Nhưng mà thôi không sao anh em ạ. Trước sau gì thì nó cũng sẽ ra thôi. Chúng ta cứ đến những cái đao quái này thì chúng ta bỏ vào, sau đó thì chúng ta lại bỏ ra thôi. Đấy. Nói chung là cứ form đủ bộ 6 Clay vào là mạnh. Ở level 9 là nó sẽ là là là là là chúng ta sẽ có là Glacier chưa đủ nhỉ Nếu mà cho 4 Glacier vào ở level 9 4 Glacier ở level 9 6 Glide, 4 Glacier Thì chúng ta lại không có sách à. <clears throat> Chơi như thế thì lại không có sách Bởi vì chưa có Drone Glide anh em ạ Nên là thôi cứ từ từ đã Cứ bình tĩnh, chưa phải vội Tầm này thì tích tiền một chút cũng được Tí nữa chúng ta có đủ tiền thì chúng ta sẽ roll cái con già và con Dragon Clay Ok Này Vũ ơi chơi uh, Chơi chơi 9 hẹp 9 hẹp cũng mạnh nhưng mà không thấy ở trong cái bảng mà tổng kết của cái bọn uh, Nhà phát hành nhá anh em nhá Lạ thật Cái bộ 9 hẹp chính ra lại là cái bộ mà đánh được ở trong meta này Tôi thấy nó rất là ổn Đánh cũng được tốt cao cơ đấy đánh được đánh được bọn Clyde đánh được bọn Beat mà không hiểu sao nó lại không có trong cái bảng xếp hạng đấy mặc dù là có 9 mét phách đấy có 9 mét phách nhưng mà lại không có 9 feather phách đấy chỉ chủ yếu là gladiator này gladiator rồi thì uh, warrior Beat Clyde 9 mét 5 bộ mạnh nhất còn lại không không có cái bộ 9 feather phách thì tôi cũng thấy cái này nó hơi lạ Tôi nghĩ là cái cái bộ 9 Feather Fake ấy, nó sẽ thay thế cái vị trí của 9 Wario ấy Bởi vì tôi không nghĩ là 9 Wario nhiều người chơi đâu nhá 9 Wario tôi không nghĩ là nhiều người chơi đâu Nhưng mà rất có thể là vì là nhiều người chơi Clyde Nên là cái những cái người chơi Wario mới được win rate cao như thế Đấy Bởi vì có nhiều bộ Clyde mà Thì Wario nó lại counter bọn Clyde Counter vào, vào chính xác là counter của con Live Blade Live đấy Đấy nên là nếu mà Clyde nhiều thì Warrior sẽ được top cao thôi <clears throat> Nhưng mà trong trận đấu này thì Warrior có vẻ hơi xuống hố Warrior chưa đủ 9 Warrior thì chắc chắn nó xuống hố rồi Thiếu một con Già đấy rồi Hay quá Cho già vào là có 3 mét này Lên 10 luôn Nếu mà lên 10 luôn ấy Thì là chúng ta sẽ có đủ bộ đấy Đủ bộ đấy Lên 10 là đủ bộ không cần phải Dragon Clay là đủ bộ Rồi bây giờ gấu Assassin là to lắm rồi đấy nhá Chắc là phải tách đội hình ra thôi anh em ạ Con gấu Assassin bây giờ là, là, là, là đủ đồ rồi Bây giờ là nó có thể đánh được đấy Ui nhưng mà tôi tách bài ra thì lại gặp thằng này Thì chết rồi Thằng này thì ăn được không nhỏ Tôi nghĩ là ăn được thôi Tôi nghĩ là ăn được thôi cái mấu chốt để hai cái bộ cline nó đánh với nhau mà mà chúng ta giành chiến thắng ấy vừa nãy tôi đã chia sẻ với anh em rồi đấy cái mấu chốt nó nằm ở cái con con uh, agali cline ấy đấy con agali của cline mà nó sống nó tung được trưởng thì là ăn được đấy còn khả năng là round này là vẫn thua khả năng là round này thua rồi anh em ạ thế là mất chuỗi à thua rồi thua rồi, chắc chắn thua rồi agali nó phải sống ấy thì mới chiến thắng được cơ đấy mạnh lắm ấy chứ Đấy quả đấy là tôi tách bài ra tôi mới thua đấy Còn nếu mà tôi góp bài vào gộp lại thì tôi không thua đâu Đồ dồn luôn cho con, con này Chắc tí nữa là chuyển đồ cho con à, Avenger Clive 3 sao thôi Nhưng mà bây giờ cái con này nó lên 3 sao Thì chắc là dồn đồ cho cái con uh, con con heo Clive này thôi Bị cắt chuối bởi cái thằng chơi Clive cùng bộ thì nói chung là cũng họa rồi đấy Tí nữa là trùng bộ anh em ạ <clears throat> Tôi tôi không có 3 sao Đấy Cái đội hình này của tôi là tôi sẽ đẩy cấp lên Chính vì thế là đội hình nó sẽ không có 3 sao Nó sẽ yếu hơn so với cả Cái người chơi mà chơi đúng theo sách giáo khoa ấy Là roll ra được những cái con bài 3 sao Thì nó sẽ rất mạnh Vốn dĩ những cái con bài 3 sao ấy là đam nó to hơn rồi Son máu nó còn nhiều hơn nữa Đấy Nên là nó sẽ mạnh lắm anh em ạ Nếu mà để nói là Ví dụ nhá Như là chơi uh, Ủa Cái gì đấy <laughs> tôi đã tách bài tôi cẩn thận với thằng này rồi đấy mà thằng này nó đủ đồ nó đủ đồ rồi anh em ạ nó đủ đồ bây giờ nó mạnh lắm nó đủ đồ nó mạnh lắm anh em ơi ơ nhưng vẫn ăn được này ăn được không ui không ăn được rồi ăn được không ơ ơ thế lại ăn được này ăn được này được được được được được solo thì ăn được hay quá rồi, nói, nói chung là cũng có sách để mà áp cấp lên là được rồi Chơi, um, nãy tôi đang nói dở là nếu mà chơi uh, um, Glide này Mà anh em, ví dụ nha, anh em chơi ở 12 con ấy Anh em full 2 sao Cũng không ăn được là một cái thằng đánh ở level 7 mà full Glide 3 sao đâu anh em ạ Khỏe lắm Đấy, mỗi tội là phải roll nhiều thôi Nhưng mà nó rất khỏe Chơi ở level 12 kể cả đủ bộ chưa chắc đã ăn được Đấy đủ bộ nhưng mà nó phải co nó phải ba sao ít nhất là con co ba sao còn nếu mà con co vẫn hai sao mà full 12 con ấy thì chắc chắn là không ăn được ở level 7 mà ba sao đâu Đấy, cái cái cái trò này nó cũng cái cái cái sự khác biệt giữa hai sao và ba sao nó cũng rất lớn đấy nhá kể cả là những cái con mà nó rẻ tiền thôi nhưng mà nó lên 3 sao ấy những cái con một đô mà nó lên 3 sao thì nó cũng là chiến thần cả đấy anh em ạ anh em cũng đã xem những cái clip của tôi anh em biết tất cả những cái con một đô sau khi mà lên ba sao thì con nào nó cũng gánh cái, gánh, gánh tim được hết ok ba tia rồi <clears throat> chưa ra dragon cờ lai anh em ạ trong khi là cái ý định của tôi là chơi bằng cái con dragon cờ lai là làm co đấy mà hiện tại thì vẫn chưa ra thế cho này cay thật có khi là tôi giờ tôi cho lên level 10 luôn nhở lên 10 luôn là chúng ta có đủ bộ rồi 6 Clyde và 6 Human ở level 10 Đấy nhưng mà bây giờ vẫn chưa đủ tiền anh em ạ Phải một round nữa, round sau Bây giờ thực ra nếu mà tôi bán một con đi thì tôi đủ tiền Nhưng mà thôi, không, không bán anh em ạ Những cái con này tí nữa tôi chơi hết nhá Không bán được con nào cả Kunka thì cũng ví dụ lên được hai sao thì cũng chơi thôi Tí nữa cũng chơi thôi Đấy biết bao giờ là mới ra là con Dragon Clyde đâu Đấy thì con Kunka lên hai sao thì chơi luôn cũng được hai sao thì cũng uy tín đánh được chuỗi thắng bởi vì cái con đấy là nó, nó có cái khống chế nó mạnh lắm khống chế là hai giây đấy đứa nào mà đứng ở trong thuyền là đứa, bị đứng im hai giây luôn cái bộ Grieto thực ra thì chơi bằng con ốc là không ngon đâu anh em ạ chơi bằng ốc không ngon chơi là phải chơi bằng con cung đen đấy bây giờ ai chơi ốc nữa ốc yếu lắm gây đam bé mà nó cũng kiểu bị counter nhiều ấy Bây giờ kẹp cọc vào là con ốc nó phế luôn rồi mà Con ốc nó bị counter bởi cái cọc rất nhiều Anh em nhá Đấy chỉ cần một cái cọc thôi chứ không cần phải là ba cái cọc đâu Một cọc thôi là đã counter được con ốc rồi Chứ đừng nói là ở bây giờ là chúng ta có thể chơi được là nếu mà ở level 10 là chúng ta chơi được cả kẹp bốn cọc luôn Đấy Nhưng mà thôi tôi không chơi cọc, chuyện này tôi chơi cờ lai nhưng mà giả dụ như ờ, tí nữa mà tôi ra được cái con ca lông ấy là tôi chuyển sang là gót cửa lai là chúng ta kẹp cọc vào là ngon luôn đấy anh em ạ ở level 10 là chúng ta đã kẹp được một cọc rồi đấy còn nếu mà lên được 11 ấy thì chắc chắn nó sẽ là bốn cọc đấy bốn cọc kết hợp với cả hai gót 6 cửa lai đúng không vẫn đủ đấy đủ bộ vẫn 11 con đấy cũng là một cái bài có thể chơi được đấy chơi uh, gót cửa lai gót cửa lai được Đấy, chuyển từ cờ lai đánh tay sang cờ lai bắn trưởng là vẫn ok nha anh em nhá Đây, bây giờ tôi vẫn có thể chuyển được Hoặc là tôi có thể chơi sang là Cái gì? Nếu mà chơi ở level 12 thì 6 Glacier kẹp cọc Vẫn chơi được mà À không được, không được 6 Glacier thì không kẹp cọc được 4 Glacier thôi Kẹp cọc Với cả Exit vào các thứ, các kiểu Hoặc là là, là, là Kira Ok Khá khỏe chứ rồi Ngộ không này Thôi không chơi Không không không lan man anh em ạ Không lan man Ngộ không xong rồi lại chuyển về là là cờ lai sáu bit à <laughs> sáu cờ lai sáu bit Cũng được đấy nhở Cũng được đấy nhở Ờ cũng được đấy nhá <laughs> Có vào không? Có được không? <laughs> sáu cờ lai sáu bit Đội hình hơi lạ đấy Trong cái đội hình đấy công thủ có vẻ khá toàn diện đấy nhở Và trận này lại không không không chém lan Không chém lan cho Tôn Ngộ Không Tức là nếu mà chơi như thế thì lại co lại là con rồng à Rồng với cả Live Bloodline Tôi chỉ sợ là là chơi bit ấy Xong rồi tí nữa lại chơi với 9 Assassin này là khả năng con gấu nó lia một phát chết Chả có cái tác dụng mẹ gì <laughs> Con gấu này nó clear phát là, là bay hết màu bọn bit rồi thì cũng chẳng có tác dụng gì Đấy nhưng mà như thế là phải chơi ở 12 cơ Anh em ạ Thôi từ từ đã Nói chung là đánh cho chắc kèo thôi anh em Không ôm 12 con mới đủ bộ mà Bộ đấy là 6 bit 6 cờ lai là phải 12 con Khó lắm anh em ạ Chơi nó lên dần dần nó chơi 11 con là là, là là là đã khó rồi Chứ đừng nói là 12 Bây giờ tôi vẫn chưa lên được 11 này Nên là đừng có mơ tưởng nhiều Bây giờ chết hết rồi, bây giờ còn toàn thằng mạnh thôi anh em ạ Đấy, còn một thằng Assassin, với thằng Clyde ở lại thôi Nên là chúng ta đừng có mong tưởng là lên được 12 Khó lắm Khó có thể lên được 12 Mỗi rau quái là chúng ta may ra chúng ta mới chiến thắng Rồi chúng ta có được sách thôi Đây rồi, 6 Glacier Đấy Đánh cho nó bài cơ bản rồi anh em Chơi này đánh bài cơ bản chắc kèo chiến thắng Anh em nhá Tôi cũng không mơ mộng ở trận này đâu đối thủ nhìn trông to lắm đấy đối thủ to bây giờ tôi vẫn level 10 mà mà tôi đang chơi cái hệ đẩy cấp đấy nhá tôi không chơi roll ba sao đâu nên là bây giờ tôi đang bị sai đấy tôi đang bị sai đấy đối thủ bây giờ nó chơi ba sao cơ nó khác đấy tí nữa avenger Clyde ba sao rồi thì thì thì con con uh, ờ, live bloodline ba sao nữa à thằng này không chơi live bloodline thằng này là chơi rồng ui vẫn ăn này hay quá được có ăn được không? Ê đừng bảo không ăn được nhá Được được được được được Hay quá anh em ơi Hay quá lên được 11 rồi Lên được 11 là tôi kẹp thêm được Glacier vào Hay quá Rồi Lên được 11 Thắng rao sau nữa Ui bây giờ mới ra con rồng này anh em này Cay thật Bây giờ mới ra con rồng ạ Rồi Thế thì bỏ cái này luôn Lên đường 11 là chúng ta có thể kẹp uh, à, 4 Glacier vào cũng được 4 Glacier thì bỏ bớt con này ra Hay chơi 6 Glacier luôn nhỉ 6 Glacier 6 cái luôn Xong cứ mỗi rau quái là chúng ta bỏ human vào thôi Tôi nghĩ là như thế Tôi nghĩ là như thế Bởi vì cái tầm này thì tôi Cho là Chúng ta nên ổn định cái đội hình Giữ máu để có thể là sống sót đến những cái rau quái tiếp theo kiếm sách mà lên 12 thì có có có, có cái tí gọi là khả quan nào không nhỉ Ủa được được được con này được Khống chế thêm khống chế Ok Rồi Cá lông này Từ nhá Cho con này vào level 11 là hợp lý này Chúng ta chơi hai của Glacier thôi Liều phát nữa xem sao Tôi nghĩ là tôi có thể ăn được cái thằng Assassin Bố xếp Tôi vẫn nghĩ là tôi có thể ăn được thằng Assassin đấy anh em ạ một rau thôi một rau thôi một rau thôi gấu assassin hai sao clear khỏe quá anh em ơi không được rồi không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi nó có kira nó có đồ kira khỏe lắm không chơi được ok thử thế tôi anh em ạ không ăn được rồi thế này là, là bỏ vào là thua nên là chắc là tôi nghĩ là tôi sẽ cho glacier vào luôn anh em nhé Mỗi round chúng ta chỉ lấy một quyển sách thôi Không tham được anh em ạ Không tham được Có khi là còn cho vào là con không thắng được cơ Chứ đừng có nói là sách 6 Glacier vào luôn anh em ạ Chưa chắc đã thắng được đâu Chứ đừng có nói là là là là, là, là có sách Gặp thằng Clyde thì nếu mà Chúng ta Có thể gây đam được Con Live Bloodline có thể gây đam được thì có thể chiến thắng Đấy bởi vì thực ra thì nó cũng full hai sao thôi Có những cái con một sao chứ cũng không có ba sao để mà chơi rồi ờ, tôi ghép cái chén luôn ok Đấy rồi gặp assassin bây giờ tôi có 6 glacier ở đây rồi có ăn được không đánh nhanh hơn đấy nhưng mà cũng chưa chắc ăn được đâu ủ đàm và to quá anh em ạ ui ăn được không ăn được không ô ô ô ô ô ô ăn được ăn được thằng kia luôn kìa anh anh em cả ăn được ăn được ăn được ăn được <laughs> được đấy tí nữa chắc là Dragon Clyde lên hai sao thì tôi sẽ dồn đồ cho Dragon Clyde đó sau đó thì cho ca lông vào thay Live Bloodline ra anh em nhé Chắc là sẽ không chơi Live Bloodline nữa Đó chúng ta cứ phải giữ như này cho đến round quái anh em ạ Chứ còn không tham sách được nữa đâu cái tầm này mà bỏ bỏ human vào ấy bỏ những cái con như là con già hay là con cm hay là con flame vào thì chắc chắn là thua mất máu máu là mới quan trọng anh em nhá lên 12 không quan trọng máu mới quan trọng Đấy, lên lên level 12 không quan trọng bằng máu đâu giữ máu thì mới sống được mới top một được rồi quá ăn rồi ăn rồi ăn rồi hết được vào cái con con đam của nó hay quá rồi tuyệt vời anh em ơi hay quá chuyện này ít nhất là top 2 rồi chắc chắn là top 2 rồi Đấy rồi đưa ra con Clyde này ui ra lên hai này Rồi từ từ Tí nữa ấy, lên được level 12 ờ, Tôi có thể tôi kẹp thêm được cái con uh, con khan vào Đấy Có thêm khống chế mạnh Trận này tôi không có Kira anh em ạ Tôi không có đồ Kira Lẽ ra tôi nên để dành cái hút máu để tôi tôi lấy cái đồ Kira Tôi ghép được về cái viên ngọc và tôi sẽ có cái găng tay Kira Ở level uh, ờ, 2 Sau đó thì đợi ra quái là có thể là có găng tay kira lên đường 12 là kẹp kira vào thì cũng ngon cái này ghép đồ là hơi sai anh em ạ chuyện này ghép đồ hơi sai nhưng mà thôi không sao không sao không có đồ kira thì nó sẽ có những cái món đồ khác đấy ví dụ như tôi đây là tôi đang ghép hai cái mặt nạ hút máu thì máu nó tăng rất nhanh đấy cũng là một cái yếu tố để giành chiến thắng rồi Rao quái rồi Chúng ta lại kiếm sách bằng việc cho human vào thôi Thay bớt mấy con Glacier ra Ok Rao 40 Từ bây giờ ra 40, 45 Chúng ta có thể lên được 12 đấy Nhưng mà Cái con Dragon Clyde nó sẽ phải lên 2 sao Sau đó chúng ta dồn đồ cho Dragon Clyde Đấy, thì khi mà chúng ta chiến thắng chúng ta sẽ có một sách ở mỗi round Chứ còn nếu mà để đồ cho con Live Bloodline thì nó sẽ không làm được cái điều đấy Ok Đấy, cái thằng lâm tặc thế mà rồi nó cũng lên được 11 rồi kìa anh em cả Căng không? Tức là nó có 6 Glacier, 6 Glide đấy Bây giờ tôi mới để ý Đây này có găng tay Kira này Có găng tay Kira luôn này Có lấy không? Hay lấy cấm đánh Găng tay Kira Tôi nghĩ là sẽ lấy găng tay Kira Kiếm mấy con uh, Velom đã Đây rồi Cho được rồng luôn Ok Chuyển đổi cho rồng rồi Có slot cho Kira không? Nó chơi như này này làm quái có slot cho Kira Thôi anh em ạ từ từ đã Từ từ nhá Bây giờ bây giờ mà tôi cho cái con con Khan vào thì nó lại hết slot cho con Kira rồi Có cần Kira không nhở Tôi đang tính xem là có cần cái găng tay Kira không Thực ra thì cũng cần đấy Cũng không phải là không cần đâu Nhưng mà bây giờ làm gì có slot Bây giờ chưa có Velom anh em ạ Từ từ đã Phải lên được 12 cơ Đấy cái chính ấy là Là vẫn chưa lên được 12 Em hiểu ý tôi không là bây, bây giờ mà lấy cái Kira thì nó hơi hơi bóp Hơi bóp Thôi thì bao giờ lên 12 rồi tính sau anh em ạ Chứ bây giờ mà chưa lên được 12 thì làm sao mà, mà cho Kira được vào cái Vấn đề là cái chỗ đấy Đấy nếu bây giờ ghép đồ Kira nó trừ máu theo phần trăm máu à, Theo dây thì khả năng toang là cao lắm Thua rồi này Sao này có thua không nhỉ Rồng chết rồi Thua vẫn chưa thắng được Ơ Vẫn ăn cơ <laughs> Vẫn ăn luôn Không hiểu kiểu gì Thằng này nó cũng lên được 11 rồi đấy chứ 6 Glacier, 6 Glide rồi vẫn thua Ờ Mảnh linh hồn này Đao quỷ tiếp này thừa quá nhở Đồ thừa quá Bây giờ mới có cái ba tia nhở Thêm một cái ba tia nữa kích hoạt hệ người lùn Ui, thế thì con rồng của tôi nó bắn cháy lắm đấy anh em ạ Lấy đâu ra cái ba tia nữa bây giờ Còn tận hai cái mảnh nữa mới ra được cái ba tia Một con dao cái nhẫn lẻ anh em ạ Đấy mà tôi tôi tôi lấy cái nhẫn lẻ tôi ghép cái uh, cấm đánh rồi Mà thôi không sao cấm đánh nó cũng quan trọng lắm anh em ơi Tí nữa có cái cấm đánh uh, cũng giúp tôi giết được cái thằng này Ok, ok bạn ơi, ok bạn ơi Ui Ui, con ốc à, dồn đồ chỗ ốc rồi anh em ơi Càng ấy Càng ấy, con ốc này thì nó lại solo khỏe hơn cái con con con con uh, con gấu Con gấu thì nó chỉ clear nhanh thôi Nhưng mà tầm này con ốc này là cái con solo Khỏe đấy Thế thì lại thua à Khó chịu nhờ Cái tầm này phải lên được 12 kẹp Kira vào thì mới ăn được Đấy mà có thắng được đâu Thắng lên 12 được đâu Khổ thế chứ lại Trận này có khi không lên được 12 anh em ạ Nghi lắm Lên 12 thì phải 40, 45 45, 50 cơ à Lên round 50 mới lên được 12 Khó nhở <clears throat> Làm gì mà kéo dài được tới tận 15 round như thế đâu Nó chuẩn bị là chia đôi máu bây giờ mà Không ăn được rồi anh em ơi Con ốc cũng khỏe quá cái tâm này nó mắc binh rồi Khả năng là không lên được 12 Anh em ạ Khả năng không lên được 12 rồi Chuyện này nó khỏe quá Tôi phải ăn được Nếu mà tôi không có chiến thắng được bất cứ một cái round nào ấy Thì tôi sẽ không bao giờ lên được 12 Muốn lên được 12 phải đến round 50 Round 50 bây giờ mới đủ sách để lên 12 được Đấy Còn nếu mà tôi giả sử như tôi có chiến thắng được cơ Con rồng của tôi là thắng được cơ Tôi kiếm được cái quyển sách thì tôi lên được 12 ở ra 45 Đấy nếu mà có thể chiến thắng được để mỗi round có lưu thêm một quyển sách ấy Thì round 45 là chúng ta có thể là lên được level 12 Đấy nhưng mà tôi thấy khả năng con rồng này solo với con ốc có vẻ hơi khó đấy Bởi vì là là, là, là con ốc bây giờ nó ở trong cái bộ 9 assassin Đấy Mà cướp điên rồi thì Kira thì nó mạnh lắm Anh em ạ nó mạnh lắm Gọi là chấn phái assassin rồi cái bộ của tôi thì được cái là nó chỉ là tăng tốc nhanh thôi là nó đánh nó, sẽ tăng tốc và lúc tăng tốc thì nó đánh thì nó sẽ clear được nhưng mà vấn đề ở đây là liệu rằng có thời gian để mà tăng tốc không ấy hay là trước khi có thể là mắc tốc thì chết hết rồi đấy cái câu hỏi đặt ra là 6 tốc liệu đã gọi là khả thi chưa đánh 6 tốc này nó có đã coi như là là tối ưu được chưa hay là hay là coi như là chúng ta sẽ phải chuyển sang là chúng ta kẹp cọc ngay thời điểm hiện tại để counter con ốc anh em nhìn con ốc kìa nó bớ được con nào là nó vá cho u rồi anh em thấy không con ốc nó vá nó một phát chết luôn con đường ông lai luôn nó đã khỏe cái mức như này rồi nó là một cái con solo đấy anh em con ốc là một con chuyên solo thế là chuyện này là tôi là phải tính cái con đường là cọc ở đây anh em ạ đây rồi Có lẽ là chúng ta sẽ phải cập cọc vào thôi anh em ơi Glacier cái tầm này tôi nghĩ là, là không ăn thua anh em ạ Tôi bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ, bỏ Glacier đi 6 Glacier nó không không không không giải quyết được vấn đề ấy Cái vấn đề là có đủ thời gian để mắc tóc đâu Anh em ạ, không đủ thời gian Trước khi chúng ta mắc tóc của chúng ta đã chết mất rồi Đấy, thay vì đấy là chúng ta có một cái cọc để chúng ta counter vào Thôi được rồi, ok Bỏ bớt đi Chúng ta sẽ kiếm Saman rồi anh em nhé Saman giả sử nhưng mà nó nó hack được vào con ốc này thì ngon anh em thấy không? Đây, ui rồi <laughs> Tôi bảo rồi Thấy chưa anh em chưa em thấy chưa con ốc này nhưng nó rất sợ cọc Chỉ cần một cái cọc thôi Đấy là giải quyết được vấn đề <laughs> Ui rồi tôi nói ngay từ đầu Đấy chính là lý do sao mà Greater đấy Chơi ốc đấy, nó lại như thế đấy anh em ạ à. Nó như thế đấy, nó như thế đấy <laughs> Nó như thế đấy Đấy rồi, Saman này rồi <clears throat> Có cho Saman vào không nhỉ? Chúng ta cho Saman vào nhá Thì chúng ta sẽ là coi như là chuyển sang là, là, là Saman kết hợp với cả Glacier cọc đúng không? Hay là có giữ Clyde không? Clyde thực ra cũng không giải quyết được nhiều vấn đề đâu Tôi nói thật Cái giáp của bọn Clyde bây giờ nó gọi là yếu rồi Nó không mạnh nữa Nó không đủ để có thể là, là, là gọi là, là sống sót được so với cái bọn Assassin này đâu anh em ơi Bọn Assassin này nhá Nó crit ấy là Nó clear rất nhanh Đấy anh em cảm tưởng như là cái giáp bây giờ nó không ăn thua nữa rồi đấy nhưng mà rất tiếc là bây giờ tôi chơi tôi chơi bằng cọc cơ đấy anh em thấy ui tôi thắng cái này là tôi vớ vẩn là tôi 45 mà tôi lên được 12 đấy anh em ạ à, tôi thắng cứ tôi cứ thắng cái này là tôi có một sách một rau rồi năm rau rồi tôi đã có năm sách rồi tuyệt vời luôn đây chuyển sang uh, saman anh em ạ à. chuyển sang saman ui đây rồi đây rồi đây rồi từ từ nhá như nào đây, như nào đây, như nào đây Thôi bán Glacio đi, từ từ đã, từ từ đã bạn ơi Tí kiếm, tí kiếm lại, tí kiếm lại, tí kiếm lại Tí kiếm lại, tí kiếm lại Đây rồi Vậy là Lancer và Calong đều lên được hai sao Round này chắc là lóc lại thôi Lóc lại lấy quả trứng thôi anh em ạ Ok Tầm này thì nói chung là yên tâm rồi đấy anh em Yên tâm rồi Rồng bây giờ là thoải mái đứng đằng sau bắn con ốc rồi Con ốc này là bớ và cọc luôn Đấy anh em thấy không Ốc bây giờ là không thể tiếp cận được con rồng Đấy Ui <laughs> cái gì đấy Ui chết rồi anh em ơi Đối thủ khôn rồi Đối thủ khôn rồi anh em ạ Đối thủ khôn rồi Đối thủ khôn nó cho bờ linh cho đốc Khổ nái Khổ nái Đánh hay đấy Đánh hay đấy Được đấy Càng cái con ốc này, này mà nó có cái bờ linh ấy là nó sẽ thoát được cái cọc anh em ạ con ốc mà nó không cầm bờ linh thì nó sẽ đứng im đến cái chỗ cái cọc ấy đến chết nhưng mà khi mà nó có cái bờ linh ấy nó sẽ đến khi mà cái cun đào cái bờ linh nó cun đào hết nó sẽ bờ linh ra chỗ khác và lúc đấy nó sẽ tiếp cận được con rồng đấy chính là cái hay của đối thủ đấy được ấy cần ấy cần kéo ấy vớ vẩn mình đi chứ lọt con ốc là tôi sẽ mất là là, là, là 5 máu hay 6 máu rồi đấy thì round sau là chia đôi máu mà thì khả năng round sau là một thằng chết mà round này tôi lên được 12 rồi anh em ạ tôi lên được 12 mình lên được 12 thì kẹp thêm được vào con uh, lancer hay sao ok trận này lấy cấm đánh thôi chắc là không ờ, không không không không chơi velom không chơi kira anh em ạ trận này tôi sẽ lấy cấm đánh luôn cấm đánh để triệt cái con ốc thôi ưu tiên hàng đầu là phải khóa mõm cho con ốc không cho con ốc của đánh anh em ạ càng quá anh em ơi nó khôn đấy biết chơi đánh nó còn hay ấy ghép bờ linh cho con ốc để con ốc nó không bị coi như là focus vào cái cột rất tỉnh luôn rồi chắc nào quyết định rồi ơ tôi còn cái món đồ kira tôi đéo ghép này ôi rồi ôi quên mất anh em ơi liệu rằng tôi có thua không con ốc này nó không được đánh kìa nhưng mà nó không bớ vào cột anh em ạ à. nó không bị bớ vào cọc ôi rồi ôi tôi chết tôi rồi anh em ơi đi rồi chán thế chán thế nhở đùa chứ counter được rồi nhưng mà nó lại khôn counter counter luôn cơ ờ ui <laughs> vẫn sống anh em còn một máu được đấy còn cơ hội anh em ơi bây giờ phải tính làm sao ấy để cho mẹ nó bờ linh đúng vào cái cọc từ từ đã nhá bây giờ tôi lấy cái đồ kira này vào tôi có con velom đây rồi tôi sẽ vứt cái con ờ, một con glacier ra đang thừa một glacier ok rồi dồn đồ cho con ờ, lancer đã này con rồng nó hóa hơi lâu anh em ạ nên là tôi sẽ dồn đồ cho ờ, con lancer ok rồi chúng ta sẽ để cái cặp đúng vị trí của con ốc blink xuống ok Đấy anh em thấy chưa Ui rồi ôi ăn rồi anh em ơi Mẹ đứng ở đây là chết rồi Con ốc nó bị cấm đánh xong là nó đứng nó ôm cọc luôn <laughs> anh, anh em nhìn kìa Con ốc bây giờ nó không tăng tốc được cơ Nó không đánh tăng tốc được vì nó đánh vào cái cọc Đấy Ui rồi ôi <laughs> Anh em thấy như là